ừ. sẽ hỏi anh nha à, mục đích của cái trận đấu này là gì mục đích của trận đấu này là gọi là ủng hộ à, quỷ à, từ thiện covid 19 ủng hộ đúng đất nước đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. mình chơi for fun thôi chứ à, ai lại cấm đúng cấm rồi, người fun thôi thì nghĩa là không có quan trọng là bên nào fun đúng không bên mình fun là được rồi bên mình fun là để làm gì <laughs> làm gì để bên mình fun là bên mình win bên mình mới fun <laughs> đấy bây giờ à. bây giờ đến khó khăn thôi thì hai bên uh, hai bên đều dành sự khó khăn đấy thì bên mình khó khăn đi đúng bình, bình thường ờ, trước trước khi đấu là là hình như hình như đâu quay là bắt đầu kiểm tra chuột với kiểm tra phím đúng không? Cái gì anh? Chỉ là bình thường trước khi thi đấu ờ, chuyên nghiệp à À vâng có anh. Là là kiểm tra phím với kiểm tra chuột đúng không? Vâng. Đúng rồi nhưng mà anh trước khi anh chuẩn bị đi đấu là anh anh, <laughs> anh kiểm tra cái hàng. À dùng ra cái hãng này à. ok chưa OK OK OK OK. okay, okay, okay, phải nói lý do phải nói lý do chứ tại sao lại kiểm tra cái ờ, lý do trước chứ không tí nữa quẳng à. anh ơi không xem sao được đâu số lát cầm chết hết đấy đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đó em em qua một cái đi đâu hả đây là đang chơi số mạnh đây rồi à vào tiếp đấy vào tiếp đấy vào tiếp đấy ờ. ờ, cái gì ta cái gì ta vào tiếp anh nha vào tiếp anh nha kìa kìa kìa kìa kìa tiếp cho chơi không chơi không đấy chơi chơi không được không được không ê chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi luôn một ba luôn một ba alo mãi tổ chơi được đi nữa rồi ok ok lại lại chơi chơi chơi đây được rồi được rồi được rồi help me help me mày đó chạy mày đó chạy mày đó mày đó mày đó nè Đấy xong vây lên vây lên vây lên Rồi rồi được rồi được rồi được rồi Mẹ đâu cộng với kép Mấy giây mấy giây mấy giây Rồi rồi anh anh anh blue anh blue Ai <laughs> là ra nha, là ra nha, là ra kìa, là ra kìa. 5 giây, 5 giây, 5 giây. Bắt đầu lát nha, mọi người, bắt đầu lát nha, bắt đầu lát nha. Là ra biết hai thằng ấy, cẩn thận đấy nha. Bắt đầu lát nha. Nhanh em, nhanh em, nhanh em. Trời ơi, bạn ơi. Chết rồi, chết rồi. Đi này. Thôi tao rồi, ui tao rồi, thôi xong rồi Ui nó xuống cả mẹ lấy sinh rồi Không đi rồi, không đi rồi Chắc rồi nó đây ba thằng luôn, ba thằng luôn, ba thằng, thằng luôn á, bốn thằng luôn không phải ba đâu nó phút rồi nó ra Sao, sao, sao, Không sao, không sao Sao, sao, sao anh em ơi Em mắc E đúng không, Hello trên qua hello anh em mới vô nhá, anh em bổ chạy em mắc Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy Chạy nhá, chạy nhá Chạy Chúng tôi gọi là có này Quy lên Mẹ Quy đâu Nhà liều hết lát nhà 8 30 8 30. Mà lên thế này nhá, mà lên thế này chưa à? Khổ vãi cả nồi. Lái được mà. Đó. Lái cũng được đấy con là chưa đủ luôn rồi. Game này là khóc luôn các nhà. Đây đây em em em đây rồi, em đây rồi, em đây rồi, em đây rồi. Qua đây, đang qua đây, đang qua đây, đang qua đây. Lục tiền quá lục tiền quá, Ừ. Chơi đó. Rồi, rồi, rồi. Chơi đó, chơi đó, chơi đó, chơi đó. Ui ok OK được chơi được lên lên lên lên lên luôn anh em lên đây đây đây ok ok ok aui aui ok hay quá hay quá này này ok wow, được, được em ơi được em ơi cái này nó quá là đều bình thường luôn anh ơi phải bình tĩnh sai rồi sai rồi sai rồi chúng ta phải làm gì đó nữa sơn ơi à còn còn lấy chín nha còn lấy chín nha đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây trong rừng trong rừng trong rừng trong rừng trong rừng alo alo rồi alo rồi không không được không được sơn ơi blitz kìa blitz kìa chết mẹ thôi đây rồi hỏng hỏng quá chết rồi cứu em ơi thầy ơi sơn ơi quá sơn ơi sơn ơi sơn ơi sơn ơi sơn đâu sơn ơi vào vào vào người sơn vào người sơn bên đây bên đây Thôi máu, thôi máu Sơn, Sơn đang ra, Sơn đang ra, Sơn Ừ, trốn lên, trốn lên Ok Sống rồi, sống rồi Sơn, Sơn, Sơn Đâu rồi, đâu rồi Bóc trần, bóc trần rồi Anh, anh, cậu hút máu nè, cậu hút máu nè Em này, em này, em này, em này Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha chiến luôn chiến luôn đây này đây đánh đánh mười lít sơn ơi sơn ơi chiến đây chiến đây qua này ơ ơi ơi sơn mười giây nữa có r mười giây nữa có r mười giây nữa có r hay quay em ơi quay quá ơi đánh tốt đi các bạn ơi

A few moments later. Ok thôi nha. Thế. À? À? Ba hai Mít mít anh em ơi, mít anh em ơi, mít cục anh em ơi. Có đi, có đi, chơi được này, chơi được này. Đi Ui, lủng mít anh em ơi, lủng mít anh em ơi. Về luôn đây ơi, đi cho em trong Đây rồi, đây rồi, lủng luôn cái mít của nó rồi. Từ mình không để đét được anh ạ, thôi bỏ đi anh. À bỏ, thôi bỏ. Thế mình đét ra xong rồi. Ông ta mình ba mít rồi đấy. Bên đây thì em mang qua này nó không thể hiện ra đúng không anh à vẫn lắc chơi luôn này chơi luôn này từ từ từ mina anh ờ, cho anh cho mina em phải lên cái cốc quỷ trước mina một ờ, cái cốc quỷ đấy dạ, cốc quỷ athen đấy cái các quỷ athen cái màu vàng to đúng rồi vô hết rồi vô hết cả team luôn rồi nè chào chơi thôi đồ lớn á thế đây đồ lớn trước đánh cái đánh cho đánh lúc nó mọi người lúc nó chơi bóng nha đây anh ơi thấy thấy rồi nha thấy rồi nha chết rồi chết rồi ok ta mày phạt mía phạt mía vào vào vào vào vào vào vào Mira, mira, mira. Nét rồi, nét rồi, nét rồi, nét rồi. Dạ, dồn, dồn, dồn, dồn, dồn ơi. Chơi được. Giết nét rồi, chơi, chơi, chơi, chơi. Đây, đây, xin không được, đây, xin không được không có không tb không tb ơi trời ơi chú tin ờ anh em tôi hết đâu hết rồi à là lắp thằng anh ạ ui giết được một thằng thôi chỉ có một thằng thôi không sai anh giết hai thằng à giết hai thằng à tôi khoai không sao hà là chưa chết à ta không biết tại sao không thứ nhất là thằng hà nó một lát Ê, spawn, spawn, spawn Sâu Giết mẹ, spawn tới rồi đừng cơ bot đằng sau không có bà có bà hà đúng rồi đúng rồi chứ mình mình bị xanh nhiều nổi em là ừ kiếm mình đứa này đó bạn ơi coi coi lên lên lên lên chim nha lên chim nha anh ơi anh ơi anh ơi tôi được em ơi bạn đâu rồi bạn ra rồi đang lên nha mà là được không không không nổi không nổi hay đâu không nổi quay phải chín được phải phải hai đồ nữa phải hai đồ hai đồ nữa ok không sao hai đổi một có lý do rồi đây anh bắt ổn bắt ổn đây nha bắt ổn bắt ổn cho em tầm khoảng tầm 30 à, phút nữa là win đấy <laughs> đánh quá kéo kéo kéo cho quay pha pha pha pha đồ chơi gì đây chơi gì đây chơi gì đây chơi anh ơi chơi cho anh ok nhưng mà từ từ chơi máu kia rồi anh anh anh anh ôi nó đen đen đen đen đen ơi trời ơi mọi người ơi mọi bộ đen với trong cơ nhưng Ghê quá à, thôi bỏ dùng quýt đi Bỏ dùng quýt đi R nha, R nha, nha Ơi mà buồn mù đẹp như sắc mơ đấy mà Ai chơi? Đẹp, đẹp, đẹp nhưng mà không, không được à. Không ra, không ra, không được, chơi được Tao lo được, lo được, lo được lo được ai à lo được ai ai à em sống anh em xấu em sống con đờ con đờ này em xấu em sống ai à ờ ai ai ai ai ai ai ai không hay không hay không hay không hay rồi hay rồi sao không hồi máu đánh sớm tất cả mình về thôi chứ mình lúc nãy em chưa có ráng hay ráng hay ráng hay ráng hay khổ đỏ máu nha đỏ máu nha chơi chơi luôn em chơi luôn hay quá hay quá ờ hay hay hay hay rồi rồi mới đá mới đá anh em anh em anh em anh em đâu rồi anh em đâu rồi đây xin nhờ đây xin nhờ đây xin nhờ đây xin nhờ alo chơi đó máu là máu quay máu này quay đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu lên bên đây lên bên đây lên này cái đất nhà nha cái đất nhà nha quá rồi ơi lốp lốp lốp lốp lốp nhà nhà nhà nhà phế mãi cả Vai rồi. Bên em, bên em, bên em, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. Ờ, cái giá mà trả, cái giá mà trả, bên em, bên em, bên em. Solo một một không kìa. Không vậy nó láo Trời. láo dạ. Vô đây, vô đây, thằng nào solo vô đây. Ờ sao sao giờ sao giờ sao sao là sao support nào Mày, thế nhỉ Ui, đánh nhau à đánh Tiểu à? <laughs> vậy, đừng nghe đi cho <laughs> Đừng nghe đi cho Quy cái Được Thôi Nào Không đâu à Như nào đây Có chỗ này đánh đừng có ai đánh có vào đây này đây đây rồi được rồi rồi rồi cánh cánh đường lên bên ngoài ơi, cánh đường lên Mina ra Mina ra. Em chạy lên em chạy lên em chạy lên. Từ nha từ nha từ từ nha từ từ nha bước máu bước tàu qua. Giết rồi giết rồi giết rồi giết rồi. maroon Maron giết giết maroon này giết maroon nè. Maron Maron kìa Maron nữa kìa. Ok Maron maroon em maroon em rồi. Ai á? Ai á? Đó đó. Từ từ từ từ từ từ.

chạy đi chạy đi chạy rồi rồi rồi rồi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi ok nha ok rồi mất năm sao sơn rồi okay. à quên quên anh sẽ copy clip anh sẽ post hết sẽ hết là được tao hết tao hết được hết em post được tao hết đi anh ngày quá rồi